chồng yêu ơi em đây sói tung lên nhà bếp bôn qua mà ai cũng ngó lơ đừng buồn vợ nhé còn nhiều việc lắm vợ yêu muốn năm cố lên này chồng yêu ơi em không biết tính sao một mình tự lo bao nhiêu thứ chưa xong nữa nè đừng buồn vợ nhé cười thật là tươi vợ yêu nào hãy cố lên anh luôn ở bên em chị dầu nào hãy cố lên chị dầu cho lo xa nào con dầu hãy cố lên em dầu cố lên vì trong nhà chẳng có ai xin ai một gia đình chỉ có em người con gái đam đam thì em sẽ sắp xếp sao cho một mình là vợ Anh biết sống sao cho giữa lòng nhau yeah. Cố lên cố lên nào yeah Giờ yêu muốn năm cố lên come on yeah Này chồng yêu ơi Em đây sói tung lên Nhà bể bốn qua Mà ai cũng ngó lo hết à Đừng buồn vơ nhé Còn nhiều việc lắm Vợ yêu muốn năm cố lên Này chồng yêu ơi tự lo bao nhiêu thứ chưa xong đừng buồn vợ nhé cười thật là tươi vợ yêu muôn năm cố lên cười không nổi vợ yêu nào hay cố lên anh luôn ở bên em chị dâu nào hay cố lên chị dâu cho nó xa nào con dâu hay cố lên em dâu cố lên vì trong nhà chẳng có ai riêng à ai một gia đình muôn nơi